Từ chân ờ, cầu Phú Long mới chúng ta chạy về hướng quốc lộ 13 khoảng 300m nằm phía bên tay trái Đây là quán cơm trái kho quẹt cực giòn và ngon và giá cũng rất là rẻ nha các nhà giá chỉ từ 25 000 cho tới 45 000 gồm một phần cơm trái một phần rau kho quẹt đá miễn phí